Kính chào quý vị, hôm nay thứ năm ngày 6 tháng 2 năm 2020, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần đầu của bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Sau quá trình dài nghiên cứu thử nghiệm cùng các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam, công ty dược phẩm Thịnh Tâm Đường đã cho ra mắt sản phẩm viên sủi Israman. Sản phẩm có nguồn gốc 100% từ thiên nhiên, bao gồm huyết nhung hưu, keo ong san Brazil và nhiều nguyên liệu từ thiên nhiên khác – các thành phần của Israman đều là những thành phần quý, có tác dụng như một loại thuốc bổ giúp cơ thể tăng cường testosterone nội sinh. Viên sủi sinh lý Israman được chuyển giao từ công nghệ y học và công thức từ các chuyên gia hàng đầu và được Bộ Y tế kiểm nghiệm nghiêm ngặt.